cái đó cho nên á là chạy theo hoài năn nỉ bà ngoại kêu bà ngoại mua cuối cùng á bà ngoại cũng tính mua mà mẹ lan cản mẹ lan nói là không mua má ơi này kia nọ tại cái này á vàng này vàng giả má không có biết má không có mua cái này chi đâu xong cuối cùng bà ngoại không mua thì á, nó chạy theo này nọ thì à, à nói mẹ lan là phá phá việc làm phá việc làm mà phá việc làm của à, nó à, nói mẹ Lan là nếu mà không có mẹ của Lan á thì đã bán được cái cái vòng đó cho bà ngoại rồi mẹ mẹ Lan nói á, đây là má của tôi đây là má ruột của tôi má tôi không có mua tôi không có cho má tôi mua chiếc vòng đó cái đầu hả à, bà ngoại Lan với lại mẹ đi đi thì nó nắm nó nắm tay mẹ của Lan lại nó mới nói là à, đang chuyện của nó đang làm ăn à, mà đi vô đó phá này kia nọ đó rồi nó mới đánh mẹ của Lan rồi nó kéo đồng bọn tới hai ba người Helen mẹ tắt luôn á nó kéo đồng bọn hai ba người tới nó đánh mẹ của Lan trong khi đó thì Lan trong khi đó là Lan ở Sài Gòn mẹ giận con nó con ngồi con xem bình thường thôi trong khi đó Helen trong cười mà thì con đừng có cười nữa chút xíu đi cười chút xíu trong khi đó thì lan đang trong khi đó thì lan đang ở sài gòn đó cho nên là lan phải à, nghe nói là đánh lộn này kia kia nọ đánh mẹ lan là bể đầu chảy máu này kia nọ đó cho nên là Lan mới chạy về Lan về tới thì mẹ Lan đã đi à, nhập viện rồi thì bà ngoại á bà thấy đánh mẹ Lan nhiều quá quá cho nên là bà mới à, bà mới xỉu bà mới ngất xỉu đi thì mới chuyển bà ngoại đi cấp cứu luôn thì bà ngoại Lan đi cấp cứu á ở trong cấp cứu đâu một hai tuần gì đó thì bà ngoại Lan mất luôn đó rồi bắt đầu á rồi cuối cùng á thì à, à, bà ngoại Lan bị mất thôi không không có chọn nữa con ngọn con chọn Helen Trắng trộn Không có được Mẹ Đó thì à, cuối cùng á Cuối cùng thì bồng ai Lan mất Xong rồi bắt đầu á Lan mới Lan là người chở mẹ của Lan đến cơ quan công an để mà chị Hạnh đó đền tiền cho mẹ Lan tiền thuốc men này kia nọ đó gây thương tích đó thì tới đó thì con nằm đó con nằm đó chơi đi anh à, nè hoặc là ngồi đây trong khi đó thì Lan vẫn còn ngồi ở trong công an để đợi ngồi lúc nó ngồi đợi đó thì Lan vẫn còn ngồi trong công an thì mẹ Lan mới bỏ đi theo bà Hạnh đó bà mới bỏ ra ngoài mẹ Lan mới chạy theo bà mới nói ủa sao mày sao mày không trả ờ, bồi thường tiền cho tao rồi đi đâu vậy thì kia nọ vậy đó thì bắt đầu á bà mới à, hắt cái tai ngang như nè thì mới trúng cái mặt của mẹ lan sau đó thì lan cái đó thì lan cũng nghe kể lại là nghe mẹ lan nói lại vậy thôi tại lúc đó lan còn trong công an thì là không có biết xong cái đầu á mẹ lan à, lan mới nghe tiếng của mẹ lan lớn tiếng quá và tiếng của bà hạnh nó lớn tiếng ở bên phía bên chợ thì à, lan chạy vừa lan nghe lớn tiếng quá lan chạy ra lan chạy ra thì thì thì tới tới cổng công an thôi thì mấy anh công an mới chặn lan lại chặn lan lại nói thè thôi em đi vô đi để mấy anh giải quyết đó lan chưa có tới hiện trường nữa thì làm sao mà có vụ mà lan đánh người làm sao mà có vụ mà lan đánh người mà chết người tề, à, sanh non đứa con trong bụng phải chết này kia nọ vậy thì làm sao mà có chuyện đó đó hôm đáng lẽ lan không có nói đâu bây giờ nói lần này thôi nghe không có nói nữa nghe làm sao có vụ đó mấy anh công an đã cản lan lại ngay chăn cửa công an rồi mấy anh công an chính mấy ông ông anh công an là người cản lăn lại ngay chăn ngay chăn chỗ cửa công an rồi thì làm sao có vụ mà lăn đánh người chết chết người à, đánh à, à, đánh một người à, mang thai chết à, đứa con này kia nọ nếu mà lan nói ra nghe nè nếu mà lan mà gây thương tích lan đánh người như vậy á thì á công an xã đã mời lan lập biên bản lan công an huyện nếu đem xuống công an huyện đúng không công an huyện đã mời lan ra công an huyện rồi đó xong rồi đem xuống tòa án nhân dân huyện bình tân đã mời lan xuống công an huyện bình tân tòa án nhân dân nữa rồi rồi đem đi xuống dưới công a à, đem đi xuống huyện à, công đem đi xuống tòa án nhân dân tỉnh tỉnh tỉnh vĩnh long cũng không có mời lan luôn ủa mắc cười vậy không lẽ giờ lan quen lan quen ở công an xã đó dù gì cho lan rồi không lẽ lan quen luôn cả công an quyện, rồi lan quen luôn cả tòa án nhân dân quyện, rồi lan quen luôn cả tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long luôn hả ủa lan đâu có khả năng mà quen biết nhiều dữ vậy mà mà mà mà mà họ không mời lan nếu mà lan có đánh người nếu mà lan đánh người mà mà chết đứa con trong bụng á chết một mạng người chứ không phải là chuyện đùa nha nha mấy thím mấy bác nha làm ơn làm phước Helen bán cháu làm ơn làm phước á hả đừng đừng có mà mà kiếm chuyện với Lan nữa nha Lan đã cảm ơn lắm rồi đó Helen đứng sát con gốc đó đó con ơi Lan chỉ là một người bình thường thôi Lan không có quen biết nhiều vậy đâu Nha Lan nhắc lại cho mấy người biết nha Nếu mà nói Lan đánh người mà chết đứa con trong bụng á cho Lan biết cái người công an nói Lan đánh người chết đứa con trong bụng đi nha và đi xuống dưới nhà Lan nè nói chuyện với Lan nè nha đi xuống nhà Lan nói chuyện với Lan nè nói trực tiếp với Lan nè chứ đừng có mà đứng sau núp sau lưng núp trong bóng tối nói này nói nọ Lan nữa nha Lan nói cho mà biết con ngon thì xuống nhà nói chuyện với lan nè nói trực tiếp với lan nè lan đánh người chết người khi nào mà anh công an nào nói lan là người đánh đánh chết đứa con trong bụng anh công an nào nói cho lan biết cái tên của anh công an đó đi mà lan là người ở tăng quới lan không phải ở tăng lược cho nên là tăng lược với tăng quới nó khác nhau nha lan ở tăng quới không phải tăng lược hiểu chưa thật sự mà nói á con của mấy người á mấy người lo xong chưa cha mẹ già có lo xong chưa mà lo đi nói xấu lan hoài vậy lo đi kiếm chuyện với lan hoài vậy hả rảnh rỗi quá hay sao rảnh rỗi quá thì lo cho cha mẹ già đi lo cho con cái mình đi nói mà không hả biết ờ, nghiệp chướng của mình đi nói tàu lao tàu lao gì đâu không hả lan có đánh người mà hận ta không mời lan hả công an xã không mời hả công an huyện cũng không mời luôn tòa án nhân dân huyện không mời luôn tòa án tỉnh vĩnh long cũng không mời luôn ủa sao kỳ vậy lan đánh chết người mà lan đánh chết người mà sao mà sao mà không mời lan trời trời ơi chết người là phải còng tay lại đem đi chứ không phải dặn dừa nghe chết người một mạng sống đó một mạng sống của người ta đó chứ không phải là là là là dạng dừa chân đây rồi cái đấy rồi đấy này đấy này mẹ ừ. có chuyện gì à, không ạ có chuyện gì không ngồi xuống đây có chuyện gì không <laughs> có chuyện gì không con hỏi con hỏi cô chú ơi có chuyện gì không ạ à? hả có chuyện gì không có chuyện gì không hả cù có chuyện gì không hả mẹ ngồi xuống con rất ừ. xấu ừ. Ngồi, ngồi yên ngồi yên mẹ cột tóc cái đã con đánh con gì con đánh anh hạ chó con sợ không con có sợ con đánh để ừ. chân nhanh để trả tiền ra đây đây đây mẹ ấy nè ướt lên đây cả nhà yêu chúc cả nhà mới thật là vui vẻ nha cả nhà yêu nha mấy mấy cái à, đứa mà mấy cái đứa mà mà mà mà núp lùm á <laughs> công nhận đúng là căng chưa từ từ để mẹ mở cho Helen nói xin mẹ đàng hoàng không thôi mẹ giận con xin mẹ coi sao con mẹ ơi mẹ con mẹ một miếng đầu con cây taxi ai taxi chặt chồng bánh trứng gà đó mẹ ơi làm bánh là phải có trứng gà hả dạ, chồng bánh cho có trứng gà mẹ mẹ cháu con thủy mẹ ơi con con bánh chơi con thủy mẹ con thấy con con khỉ hả